ok rồi di chuyển từ từ thôi đi nhẹ nhàng bước dứt khoát bước lên khoát đi rồi bước rồi đúng rồi đó